hello hello hello xin chào tất cả anh chị em ạ à. xin chào các anh chị em đang có mặt trong cái buổi livestream tối hôm nay ạ à. thì ờ, trong buổi livestream tối hôm nay thì ờ, với chủ đề là xu hướng thị trường ờ, trong thời gian tới nó diễn như như nào nếu anh chị em hiểu rõ về cái cách mà chúng ta có thể tham gia vào trường hay là mua bán cổ phiếu thì cái điều gì sẽ diễn ra ở trong đầu tư chứng khoán cái điều gì có thể giúp chúng ta thành công một cách nhanh chóng đó là làm thế nào để chúng ta gì ạ cắt lót làm thế nào chúng ta bảo vệ vốn làm thế nào để chúng ta là quản trị được nguồn vốn chúng ta đây là một trong những bí quyết quan trọng nhất ạ à. trước khi mà chúng ta nói về cái chủ đề hôm nay thì ờ, hôm nay là ngày cuối tuần đúng không Ba anh chị em cảm giác là hôm nay khi mà cuối tuần rồi trong một tuần qua chúng ta cảm giác là rất tuyệt vời rất vui vẻ rất là cảm thấy rằng là mọi thứ đang rất là tuyệt vời thì có thể comment số 1 không ạ anh chị em có thể comment số 1 đúng không ạ hãy comment số 1 số 1 ạ à. nếu anh chị em thấy là rõ ràng thị trường đang cho chúng ta những món quà rất là tuyệt vời đúng không ạ thị trường đang cho chúng ta những món quà đây là những món quà và thực sự là rất là lâu rồi chúng ta mới có tuy nhiên để, để giữ được món quà đó hay không tuy nhiên để giữ được món quà đấy để tiếp tục cho những món quà tiếp theo nó đến với chúng ta đây nó là nghệ thuật đầu tư chứng khoán là một nghệ thuật và nếu chúng ta thấy là hiểu rõ về cái nghệ thuật của việc đầu tư chứng khoán như thế nào đấy mới là gì ạ chúng ta biết rằng là tất cả mọi thứ nó đến từ ạ tất cả các nhu cầu chúng ta đúng không ạ mọi thứ nó đến từ các nhu cầu của chúng ta nhu cầu về sống đúng không chúng ta có nhu cầu sống nhu cầu gì ạ nhu cầu sống nhu cầu về kiếm tiền tất cả anh chị em đây là có nhu cầu kiếm tiền đều có nhu cầu cầu sống hết ạ sau khi mà chúng ta có nhu cầu kiếm tiền nhiều rồi ạ có rất nhiều kiếm tiền rồi thì chúng ta có một nhu cầu gì ạ nhu cầu cống hiến cho đi anh chị em ạ nếu anh chị em tới đây mà anh chị em có rất nhiều tiền rồi ạ chúng ta quấy kiếm được rất nhiều tiền rồi có nhiều tiền cho ra rồi ạ cho bản thân cho gia đình rồi thì hãy cống hiến cho đi thật nhiều đi ạ hãy giúp những người thân của chúng ta hãy giúp bố mẹ chúng ta hãy giúp những người thân nhất trong gia đình chúng ta có được nhờ cuộc sống phải cảm giác là vui sướng đấy là đấy mới là hạnh phúc và anh chị em có nhiều tiền mà chúng ta tập trung vào chính bản thân chúng ta thì không có hạnh phúc gì cả hạnh phúc đó chỉ là rất là nhanh ạ có thể trong vòng một vài giờ là hết rồi ạ nên chúng ta thưởng thức những cái gì mà cho bản thân chúng ta thì nó nhanh biến mất ạ nên chúng ta là đó là nhu cầu về đó là nhu cầu đó là nhu cầu phải cho đi ạ nếu anh chị em thấy ai đó mà chúng ta sẽ là cuộc sống này nếu chúng ta có hai cái nhu cầu này để chúng ta gì ạ có thể hạnh phúc có thể là phát triển để có thể chúng ta có thể có bất cứ điều gì chúng ta muốn Dũng vừa thường xuyên hay nói là nhu cầu cho đi và nhu cầu gì ạ nhu cầu phát triển hai nhu cầu đó là hai nhu cầu anh chị em chỉ cần học hai nhu cầu đó đi ạ một là nhu cầu cho đi để anh chị em có cái gì anh chị em cứ cho giúp đỡ người khác giúp đỡ người khác thành công giúp đỡ người khác một cái điều gì đó nếu không có tiền thì chúng ta giúp đỡ bằng gì ạ à? hình thức bằng gì ạ à? bằng những cái có thể những lời khuyên nhưng tuy nhiên là chúng ta gì ạ à? lời khuyên mình bị sai thì điều gì sẽ diễn ra nếu chúng ta sử dụng những lời khuyên chúng ta để làm những điều mà nó sai trái thì điều gì diễn ra nên chúng ta thấy là nhu cầu nếu chúng ta có lời khuyên anh chị em có lời khuyên thì anh chị em cần phải gì ạ à? có một cái gì ạ à? cho đi mang tính chất rằng có giá trị đúng không mang đi có giá trị chứ không phải mang đi theo kiểu cho mang tính chất là để chúng ta có tư lợi nhiều hơn bởi vì khi anh chị em cho đi giúp đỡ người khác thành công Dũng tin chắc rằng chúng ta sẽ thành công ở trong câu chuyện này Dũng biết rằng là uh, có rất nhiều anh chị em có mặt ở đây khi mà tham gia các chương trình mà đào tạo của Dũng thì anh chị em biết rằng là rõ ràng là điều gì ạ điều gì sẽ diễn ra ở đây Dũng tin chắc rằng là nếu mà Dũng bảo rằng là những anh chị em học viên của Dũng là chúng đang cần là anh chị em cho Dũng theo khoảng 20 triệu hay 10 triệu Dũng tin chắc là rất nhiều anh chị em gì ạ sẽ sẵn sàng có thể giúp đỡ có thể cho ngay ạ bởi vì sao ạ bởi vì cái kết quả nó chính là gì ạ kết quả nó chính là cái giá trị đó nhưng tuy nhiên điều đó thôi ạ điều đó Dũng chỉ mong muốn là như là chúng ta hãy mang cái giá trị của chúng ta đi ạ thay vì như vậy thì hãy mang giá trị của chúng ta hãy mang kiến thức của chúng ta đi ạ cho người khác giúp đỡ người khác thành công đó mới là cái điều mà Dũng cảm thấy hạnh phúc nếu anh chị em lan tỏa cái kiến thức mà Dũng đang chia sẻ bởi vì uh, Dũng đã từng gì à, ạ vấp ngã đừng thất bại từng bị thua lỗ có rất nhiều gì ạ năm trải nghiệm thị trường nó đánh sập trên sập xuống mình bị thua lỗ quá nhiều nên bây giờ khi mình chia sẻ này Dũng mong rằng là anh chị em sẽ thấy rằng là chúng ta rút ngắn được rất nhiều thời gian rồi rút được rất nhiều thời gian đúng không rút ngắn được rất nhiều thời gian để chúng ta không bị giống như Dũng ở trước kia à, hôm nay Dũng cũng à, có lẽ anh chị em có thể nhìn về một cái góc bên ở bên à, ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là gì ạ góc bên phải của Dũng đúng không ạ đó là một à, chú bò đúng không chú bò thực tế là cái chú bò này do một người bạn cũng như một học viên tặng Dũng khi mà Dũng đến thăm cái cửa hàng của anh ấy đây là một cửa hàng về chuyên về gì ạ à? gốm sứ rất là tuyệt vời rất là đẹp và Dũng được nhận con bò này và các bạn có thể đây là cái à, bức tranh có lẽ các bạn có nhận ra đâu ạ bên ông chủ của cái cửa hàng à, gốm xứ này là quà quý.com ạ anh chị em có thể vào đây ạ quà quý.com để anh chị em có thể vào để chiêm ngưỡng tất cả những cái gì à, đồ sứ ở đây à. và bên cạnh đó là gì ạ cũng là một người bạn một học viên của Dũng đó là anh Lực và bên cạnh nữa cũng là bạn Dương Châu ai đã học tiếng Trung hoặc là nếu mà nói đến tiếng Trung mà không biết uh, bạn Dương Châu này có lẽ là chắc là chưa học tiếng Trung đúng không nên đây là một trong những người mà Dũng là rất là quý rất là yêu bởi vì đây là những người mà nếu chúng ta sống ở gần những con người này thì chúng ta sẽ có năng lượng hơn đúng không ạ chắc chắn là chúng ta có năng lượng hơn nên ở đây có một cái tại sao Dũng lại đang nói cái điều này anh chị em có hiểu không ạ bởi vì thế này chơi với dại thì thêm dại chơi với khôn học với khôn chúng ta phải tập trung vào gì ạ chơi với những ai ở nước năng lượng cao nếu chúng ta chỉ thích rằng phím hàng đúng không chỉ thích phím hàng chỉ thích phím hàng thôi làm sao mà có kết quả được đúng không nên ở đây chúng ta phải tìm ra những ai có nguồn năng lượng cao bởi vì những ai mà gì ạ chúng ta thấy là để có một cái gì ạ cái kết quả đầu tư cao nếu bình thường anh chị em có thể tham gia vào những cái group mà một tờ link group mà dũng quản lý nha nhớ là group group quản lý nha không phải group khác đâu ạ phải nhớ là group quản lý thì những group nào dũng quản lý hiện tại là có rất nhiều nhiều group quản lý thì tới đây dũng sẽ có những cái gì ạ cái tiêu chí rõ ràng để anh chị em thấy là group nào mà dũng quản lý là nó phải có dũng ở trong đó bởi vì khi mà dũng chia sẻ cũng biết rằng là cái điều gì thì à, nó đúng nó sai có điều gì nó không đúng nó sai hoặc là có những cái câu nói tiêu cực anh chị em nào trong group dũng mà nói tiêu cực là dũng gì ạ à? đó là gọi là rác mà trong trường hợp mà nói quá nhiều nhắc nhở một lần hai lần là Dũng cho ra khỏi room bên Dũng giúp của Dũng là không có gì ạ đúng không không có đổ lỗi ạ không đổ lỗi cho gì ạ bất cứ hoàn cảnh nào đi trường bởi vì phần lớn chúng ta sống trong một môi trường năng lượng đúng không phần lớn nếu chúng ta sống trong một môi trường năng lượng thì chúng ta sẽ có năng lượng đỉnh cao nên chúng ta cũng cần phải gì ạ tìm cho mình thứ nhất là gì ạ muốn học đầu tư chứng khoán hãy có thể anh chị em đọc rất nhiều sách về chứng khoán đúng không đọc rất nhiều chứng khoán thực tế là Dũng là bao nhiêu chị em thấy là Dũng đã giới thiệu rất nhiều sách chứng khoán đó cho rất nhiều anh chị em học viên học ạ à. nhưng trong hàng mớ sách chứng khoán thì có những sách chứng khoán Dũng vẫn cứ gì ạ à? nó không phù hợp Dũng vẫn cứ nói đúng không nên anh chị em thấy là có thể anh chị em thấy là nó không phù hợp nhưng với Dũng thì nó gì ạ à? cái sách nào mà Dũng thấy nó không phù hợp Dũng sẽ nói để anh chị em có thể đỡ mất tiền để chúng ta mua chẳng hạn thế còn những sách như là của William O'Neill của Magni của Liamore chẳng hạn thế là những cái sách mà anh chị em cần phải nắm rõ tại vì nó mang tính đầu cơ và chúng ta đầu tư nhỏ lẻ là chúng ra phải mang tính đầu cơ đúng không ok xin cảm ơn bạn Nguyễn Thế Nam trong nay Dũng muốn là buổi có một buổi uh, tối thứ bảy nhiều hôm chúng ta cứ học cứ theo dõi cổ phiếu theo dõi cổ phiếu đúng không chúng ta có buổi giao lưu cho nó vui đúng không ạ cứ tại sao cứ phải mua cổ phiếu cứ phải bán cổ phiếu làm gì cho nó mệt anh chị em có đồng ý không ạ hello ạ anh chị em có đồng ý không ạ bây giờ chúng ta cứ giao lưu để cho chúng ta gì ạ thật là vui vẻ thật là thoải mái được không ạ tại sao chúng ta cứ suốt ngày phải mua bán làm gì cho nó mệt ạ trong chiến lược đầu tư chứng khoán của Dũng ạ thì Dũng thường thường xuyên nói là gì ạ Dũng không mua nhiều đâu ạ lâu lâu mới mua vào cổ phiếu nhưng đã mua thì hai chiến lược mua xong nếu cổ phiếu mà nó gì ạ nó vi phạm cắt lót bốn phần trăm là Dũng bán một nửa chẳng hạn là gì ạ một cổ phiếu mà Dũng uh, mua xong lỗ đấy bốn phần trăm là Dũng bán một nửa và khi nó lỗ đến tám phần trăm là Dũng thoát ra hết thế thì nếu mà Dũng cứ làm như vậy thì trong trường hợp mà Dũng đầu tư mà lỗ liên tục thì khả năng bị thua lỗ nhiều không ạ chú bò này là chú bò gì ạ à? hiện tại nếu anh chị em vào uh, quà quý.com thì đây là một trong những cái gì ạ à? cái gốm sứ hàng đầu Việt Nam mà chuyên dành gì ạ à? tặng cho chính phủ là những người cao quý nhất ở chính phủ nên ờ, chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta sở hữu được một cái món quà như này sau khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán thành công thì Dũng biết là không biết điều gì sẽ diễn ra à, có một cái buổi nào đó thì à, Dũng sẽ giao lưu chúng ta về gì ạ về phong thủy về năng lượng năng lượng trong kinh doanh năng lượng trong cuộc sống năng lượng trong mọi thứ bởi vì chúng ta thấy rằng là tần số chúng ta ai mà có tần số dưới 200 á thì dù là có tiền thì sớm muộn tiền cũng sẽ biến mất nha dù anh chị em có tiền nhá tiền nhá có rất nhiều tiền nhưng sau một thời gian tiền sẽ biến mất nếu tần số chúng ta dưới 200 vậy để làm thế nào để chúng ta biết là tần số dưới 200 theo anh chị làm thế nào để chúng ta biết tần số dưới 200 đây anh chị em có thể vào đây ạ đây là cái quà quý.com à, đấy. làm thế nào để chúng ta thì ạ có biết tần số dưới 200 ạ theo anh chị em làm thế nào để chúng ta biết tần số dưới 200 tức là ở đây chúng ta chỉ đơn giản thôi ạ chúng ta không nên mang tính chất rằng là nó nó nó thường anh chị em nhóm C ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cần phải mọi thứ phải đo lường đơn giản chúng ta chỉ đo lường như này nè tần số dưới 200 là anh chị em là một là anh chị em gì ạ một là tiêu cực đố kỵ anh chị em nào đố kỵ được chưa đố kỵ là chúng ta thấy là tần số dưới 200 hai là chúng ta gì ạ đổ lỗi đổ lỗi cho ai đó thứ ba là gì ạ trách móc oán hận đúng không oán hận trách móc và cảm giác là thấy rằng là khi mà chúng ta được ít hơn những gì chúng ta đang có thì chúng ta thấy buồn tức là bình thường hạnh phúc là gì ạ hạnh phúc là những cái gì mà chúng ta có nó lớn như cái điều chúng ta muốn là gì chúng ta mong muốn có lợi nhuận 100 phần trăm thì bây giờ chúng ta có 200 phần trăm nhưng để làm sao để chúng ta không bao giờ tham lam mãi ạ theo anh chị em là để làm sao chúng ta không bao giờ nếu như vậy thì giống như là bà lão đánh cá vàng cứ mong muốn mong muốn mãi mà không biết khi nào kết thúc thì đối chị em biết rằng là làm thế nào để chúng ta gì ạ có mấy cái cảm xúc là chúng ta không bao giờ mong muốn đến gì ạ à? cơ tột độ thì có một cái câu chuyện đơn giản mà lão đánh cá vàng khi mà chúng ta mong muốn đến tột độ mong muốn mong muốn mà mãi không đủ thì cuối cùng nó lại trở về máng lợn vậy có bao nhiêu chị em đã gì ạ sau một thời gian chúng ta gì ạ mong muốn mong muốn quá và cuối cùng nó trở thành những máng lợn đúng không ạ có ai có như vậy không ạ comment cái ạ bản thân Dũng có rất nhiều lần rồi ạ rất nhiều lần rồi nên anh chị em đến là nếu Dũng thấy anh chị em không có điều này thì Dũng không tin lắm đâu ạ đúng không tức là mong muốn đến lúc là vô tội vạ không chung biết là lúc bán ra thì cuối cùng nó trở về cái mãng lợn nên chúng ta thấy rằng là những cái điều này đáng nhẽ là chúng ta gì ạ không ai nói cho chúng ta thì bây giờ chúng ta phải nhận ra nhận ra để biết cái điều đó nếu chúng ta không nhận ra không biết điều đó thì chúng ta gì ạ đầu tư trong giai đoạn này cũng biết rằng là mới group kín group hở anh chị em đấy kể cả group của Dũng đấy thôi trong group của Dũng thì cũng có gì ạ à? rất nhiều anh chị em hỗ trợ nhưng trong trường hợp mà anh chị em nào hỗ trợ mà nó không đạt các tiêu chí là Dũng gì ạ à? sẽ cần phải dừng luôn ạ à. đơn giản bởi vì cái việc mà gì ạ à? chúng ta cần phải có một cái gì ạ à? đầu tiên chúng ta cần phải gọi rõ ràng nói một là một hai là hai chứ không phải là chung chung ạ. nếu anh chị em thấy là một cái hệ thống mà nó chung chung á đấy nói là nhưng hoặc là uh, nó có thể lên nó có thể xuống hoặc là khả năng nó nọ khả năng kia thì đó là không tự tin vào chính bản thân mình mà nếu chúng ta không tự tin vào chính bản thân mình không tự tin vào gì ạ những cái diễn biến của thị trường đi ra thì làm sao mà chúng ta có thể thành công được đúng không ạ làm sao mà thành công được thì uh, có lẽ là hôm nay chúng ta cứ giao lưu cho nó thoải mái đi ạ. sau phần cuối thì Dũng sẽ nói về gì ạ về thị trường để chúng ta đúng không xem là thị trường nó như thế nào anh chị em hỏi về cổ phiếu là anh chị em gì ạ thực tế là chúng ta đang gì ạ à? loạn chúng ta mới hỏi nhiều về cổ phiếu thôi tại vì thực tế nó có một câu chuyện như thế này tất cả những cổ phiếu mà dũng chia sẻ phần lớn anh chị em ạ đừng có quan tâm đến cổ phiếu của mình loại tất cả cổ phiếu của mình ra hãy quan tâm những cổ phiếu mà dũng chia sẻ thế là anh chị em sẽ thành công thay vì chúng ta gì ạ thay vì chúng ta cứ tập trung vào những cổ phiếu của mình thì hãy xem là những cổ phiếu mà dũng chia sẻ trong suốt thời gian vừa qua anh chị em thấy gì ạ à? nhìn xem nào quan sát xem ạ, có những cổ phiếu nào mức chu sẻ nó đã xuống chưa số lượng không thể ai 100% không ai có thể 100% là đúng hết nhưng kể cả lúc thị trường xuống kể cả lúc mà cả thế giới bảo là thị trường sụp đổ cả thế giới bảo là cổ phiếu không lên được thì Dũng đều là đều có những cổ phiếu tốt nhưng khi mà thị trường cả, cả thế giới thị trường tăng thì Dũng lại nói là hãy bán ra hãy thoát ra hãy nghỉ ngơi hãy chốt lời hãy đi du lịch hãy vui vẻ hãy dành tiền cho bố mẹ chúng ta hãy làm những điều tốt tốt đẹp thế là chúng ta nhìn vào cái cái việc mà dũng bán bán ra cổ phiếu thì bắt đầu cười đúng không ạ cười nhạo đúng không ạ chúng ta thấy điều đó không ạ anh chị em thấy cái điều đó không ạ khi mà dũng đã bán cổ phiếu ra dũng thoát cổ phiếu ra thì rất nhiều người cười nhạo Ủa, tại sao lại bán sớm quá tại sao lại thoát ra thế tại sao lại thế nọ tại sao thế kia nhưng chỉ cười hôm sau thì hôm sau sẽ bị người khác cười đúng không có phải như vậy không ạ thì mình thấy à, cái câu chuyện này Dũng muốn là rằng nếu bây giờ ngày nào cũng nói về cổ phiếu nó lên nó xuống nó thế nọ thế kia thì rõ ràng chúng ta học học cái gì ạ mai anh chị em muốn biết cổ phiếu nào chạy không ạ anh chị em cứ thử xem quan sát xem là tất cả cổ phiếu mà chia sẻ đặc biệt là nếu anh chị em học viên đúng không học viên mà mà theo dõi các chương trình của Dũng thì anh chị em biết ngay à? ngày mai ngày kia chẳng thứ hai nhỉ anh chị em để ý một chút ạ DGC nó chạy đấy ạ nhiều khả năng con cổ phiếu DGC nó chạy nó rất cao rồi nó vẫn chạy đấy hay là một vài cổ phiếu dầu khí có thể tuần sau nó sẽ chạy đấy tức là xong hết tư vấn ạ xong chưa thế là xong rồi thế thôi tư vấn thế thôi ạ à. thế bây giờ chủ dụng tư vấn như vậy anh chị em thấy không nào nếu tư vấn như vậy thì anh chị em có thể lựa chọn lựa chọn ai lựa chọn cổ phiếu nào nhưng mà nếu mai nó chưa chạy mà chúng ta mua vào có thể nó gì ạ à? nó làm cho chúng ta đúng không nó làm cho chúng ta sấp mặt nếu chúng ta không biết rằng là thế nào nó là điều kiện chạy và tại sao nó chạy và mua bao nhiêu cổ phiếu đúng không mua bao nhiêu cổ phiếu thế thì uh, hôm nay Dũng chém gió một chút nhá anh chị em nào nghe mà Dũng chém gió mà thấy gì cả nó không vui vui thì chúng ta tự thoát ra đúng không mình có đồng ý không ạ nếu anh chị em nào mà thấy không vui á, thì chúng ta thấy là chúng ta thoát ra bởi vì có thể một số anh chị em sẽ thấy là lan man quá câu chuyện lan man quá tất cả mọi thứ lan man quá không nói cổ phiếu của em có lên được hay không đúng không thế thì bây giờ ngày nào dũng cũng nói về cổ phiếu thì câu chuyện đó là gì ạ nó tào lao lắm tại vì cứ nói cổ phiếu nói cổ phiếu nói cổ phiếu thế đấy vừa rồi cho cổ phiếu đó gì ạ nó chạy chị em mua thế là thắng này. tại vì tất cả cổ phiếu về cơ bản nó phải chạy nước rút trong kết thúc chu kỳ nếu bây giờ anh chị em mua trước thì sao tàu mình nó chưa gì ạ tàu nó chưa đến mà chúng ta trèo lên tàu làm sao trèo được đúng không anh chị em thử xem nào bây giờ dũng thử hỏi câu, câu hỏi nhá anh chị em là tàu nó chưa đến á tức là bây giờ một cái tàu nó chuẩn bị đến mà nó là nó chưa đến mà chúng ta cứ ra ga để chúng ta trèo lên ga trèo lên tàu thì sao ạ tức là chúng ta tí nữa có một đoàn tàu sẽ chạy qua nó chưa đến chúng ta cứ nhảy ra đường dây để nó trèo lên thì sao anh chị em ạ à, nếu chúng ta nhảy nhảy đường dây dây để chúng ta trèo lên ạ à? có có câu chuyện này không ạ anh chị em thấy có câu chuyện này không ạ có ai mà chúng ta thấy là tàu nó chưa đến mà có nhảy nhảy nhảy ra cái, cái đường ga để, để để trèo lên tàu không ạ thế thì chúng ta thấy là cổ phiếu dầu khí không vừa rồi á nó đang biến động lớn có phải không nó đang biến động lớn nó đang ở cái vùng mà giao động lớn mà chúng ta cứ trèo lên cuối cùng nó rũ cho chúng ta ta có phải là nghiến cho nó chết không ạ câu chuyện này anh chị em thấy thế nào dũng lấy ví dụ này anh chị em có thể hiểu không ạ thấy thấy điều này chúng ta thấy hiểu rõ chưa nên tàu thì chưa đến mà chúng ta lại cứ trèo lên cứ muốn ra gì ạ đứng trước ga thà rằng kiểu gì nó đến thì chúng ta vẫn trèo lên tàu được đúng không tàu nó đến thì anh chị em mua bao nhiêu trèo lên bao nhiêu thì anh chị em cũng trèo lên được đúng không ạ kiểu gì cũng trèo lên được nếu mà cổ phiếu tích lũy đủ thì nó sẽ gì ạ tự động tăng nha tích lũy đủ là kiểu gì nó tự động tăng ok bạn uh, thanh tân à em không hiểu lắm lên trước có lợi chỗ ngồi thế tàu nó đến đâu mà lên trước ạ à? tàu nó đã đến đâu đúng không tàu nó đến đâu mà lên trước đúng không tức là chúng ta cứ thích lên trước chúng ta nếu lên trước này nếu trong mua cổ phiếu lên trước chúng ta mất là chi phí thời gian mất đầu tiên là mất chi phí thời gian trong đó gì ạ à? nếu chúng ta lên đúng điểm thì là tàu nó sẽ chạy còn bây giờ chúng ta đến chúng ta cứ đợi đợi xong chúng ta đang đương ra đứng đường lay ạ à, đường dây ạ à. câu chuyện là bây giờ chúng ta dũng dũng chia sẻ này nếu bây giờ chúng ta biết rằng là tàu khoảng 5 giờ nó mới đến 5 giờ chiều nay nó mới đến thế là bây giờ đến 3 giờ chúng ta đến rồi 3 giờ chúng ta đến rồi hay là 2 giờ chúng ta đến rồi đến rồi chúng ta cứ ra đứng ra đường dây để cho đợi tàu đến đó là điều gì dẫn ra một là chúng ta mất thời gian này đúng không một là chúng ta mất rất nhiều thời gian để lên tàu 5 giờ nó đến mình chạy bây giờ chúng ta lên trước đấy là cái đầu tiên chúng ta thấy là câu chuyện chúng ta thấy là mọi người vẫn mắc phải bởi vì sao ạ tại sao ạ tại sao chúng ta vẫn mệnh mắc cái đấy ạ có phải bố mẹ chúng ta bảo thôi mình ra đây để cho gì ạ nó sớm đúng không ạ đúng không ra đấy cho nó sớm sau đó gì ạ à? hoặc là hôm nay chúng ta thấy là có một trận uh, bóng đá anh chị em à có một trận bóng đá thế thì uh, bóng đá chúng ta là rất là khan hiếm vé thì làm nào để chúng ta mua vé ạ làm để mua vé có phải đợi đợi không ạ đợi ờ, mấy tiếng không ạ hay là đợi thêm là bóng đá phát hành để chúng ta mua ạ chẳng hạn liên đoàn bóng đá nó phát hành đi ạ chúng ta mua được không ạ chúng ta phải đợi đợi lâu không ạ từ sớm đến sáng mới làm nào để không đợi anh chị em ơi ạ làm thế nào không phải đợi sáng đến sớm mà chưa chắc đã mua được làm thế nào để không phải đợi đấy ạ đúng rồi mua vé chợ đen hãy dùng cái đầu này này hãy dùng cái đầu này để kiếm được nhiều tiền hơn rồi anh chị em ạ đúng không dùng cái đầu để chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn mua bao nhiêu vé cho bao nhiêu chỉ được một hai triệu mua 10 triệu vẫn mua được 20 triệu cũng mua được thích là mua đúng không ạ thậm chí là trăm triệu vẫn mua được vấn đề gì đúng không ạ thế thì ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta muốn muốn bất cứ cái gì được quan trọng là chúng ta có một tư duy đúng ờ, tư duy đúng đấy ạ thế thì ở đây chúng ta thấy là lúc thấy là ở Việt Nam nó có rất nhiều câu chuyện chúng ta đợi bao nhiêu ạ đợi hàng tiếng đồng hồ để mua mà mua xăng bởi vì xăng xăng sắp lên giá nhà mình đã có ai đợi hàng tiếng đồng hồ hàng hai tiếng đồng hồ để đợi mua xăng này bởi vì xăng nó sắp lên giá chưa có chưa comment thế anh em có chưa hãy đúng thì nhận nhận lỗi đi ạ để cho nó nhớ xăng nó chuẩn bị nó lên giá thế là xếp hàng xếp hàng để mua trong khi đó một lít xăng lên được bao nhiêu tiền đâu ạ trong khi đó thời gian đó để làm bao nhiêu việc khác thì không làm đúng không thời gian để làm bao nhiêu việc khác thì không làm lại cứ đợi để xếp hàng đúng không nên cái này là cái mà chúng ta nhận ra thực tế nó không có gì đúng với sai cả mà chúng ta gì ạ nhận ra để sau sau này chúng ta biết rằng là thời gian nó là rất quý nên thay vì anh chị em gì ạ thay vì anh chị em lên diễn đàn để nghe mấy ông phím hàng trong khi đó cũng chẳng biết ông làm đúng hay sai không biết là đúng hay sai cứ nghe bây giờ nghe một lần mà thấy nó sai hai lần thì sai ba lần nó sai mà vẫn cứ nghe rồi thế mới lạ chứ nghe liên tục sai nghe liên tục sai câu chuyện là nghe mãi mãi nó vẫn sai hết năm này thì tại nghe nó vẫn sai sang năm nghe vẫn sai sang năm nữa nghe vẫn sai và nghe mãi mãi nó vẫn cứ sai mà sai đến nước là gì ạ đến lúc mà gì ạ đem chôn rồi thì mới gì ạ hết nghe có phải không ạ có phải là chúng ta mua cổ phiếu nghe lần này mỗi lần nghe nó sai xong nó đốt chúng ta một lần lần sau nghe sai nó đốt cho chúng ta một lần nữa lần sau nữa sai nó đốt cho lần nữa và cuối cùng cháy tài khoản đúng không ạ cháy tài khoản nó giống như chúng ta cũng thôi câu chuyện này nó cũng khác gì câu chuyện mà sau khi thanh niên đúng không ạ từ nhỏ lên thanh niên sau đó thì 25 tuổi lấy vợ lấy vợ xong gì ạ lấy vợ xong sau đó gì ạ sinh con đẻ cái không phát triển cái đầu nó vẫn gì ạ nó vẫn gì ạ dừng dừng chân tại chỗ đến gì ạ 90 tuổi đem chôn hoặc là đầu tư chứng khoán Dũng cũng thấy cái điều này ạ cũng tương tự như vậy tức là học đến gì ạ 10 năm mà chả có trải nghiệm chả có kinh nghiệm gì ạ nhưng vẫn cứ đầu tư vừa mất tiền mất tiền thì gì ạ khi mà chúng ta mất tiền thì đầu tiên nó ảnh hưởng luôn đến gì à, nhu cầu sống có phải không khi chúng ta mất tiền thì nó ảnh hưởng luôn đến nhu cầu sống một là gì à, con chúng ta không có thời gian để học đúng không không có tiền để ăn bắt đầu vợ chồng cãi nhau đó là nhu cầu sống ảnh hưởng ngay nếu chúng ta mất tiền và câu chuyện đây là 90 phần trăm 95 phần trăm các nhà đầu tư bị mất tiền nói không phải là đùa đâu ạ nói ở đây thì anh chị em sẽ thấy là nghe thì chúng ta cũng thấy rằng là có thể bây giờ chúng ta chưa phải nhưng thực tế thực trạng anh chị em có nhớ là cái video lần trước cái lúc mà thị trường là đỉnh ấy, ai có nhớ đấy không ạ nếu ai có nhớ video đó thì có thể comment giúp có nói này này hiện tại Dũng thấy là 95% các nhà đầu tư chứng khoán thành công nên đây chính là đỉnh có một video Dũng đã nói một cái chủ đề là khi mà thị trường chạy nước rút á và lúc đó thì Dũng bảo cần phải bán dần ra cần phải thoát dần ra bởi vì Dũng đã thấy ông nào cũng thành công ông nào cũng chiến thắng ông nào cũng có lợi nhuận và Dũng hỏi là bao nhiêu chị em đã có lợi nhuận rồi thì giơ tay là bao nhiêu anh đã thành công rồi giơ tay tất cả mọi thứ sau đó thì Dũng hỏi là thế thì ở đây là đỉnh và chúng ta cần bán dần ra thì du khi mà Dũng nói rằng bán dần ra thì đã có một nhóm nhà đầu tư nhóm người vào đấy là gì ạ mày bán ra là mày mất hàng rồi mày bán ra là gì ạ tao giỏi hơn mày mày lại thế nọ mày thế kia tức là đã có một nhóm người như vậy vào để bình luận sau đó họ bình luận xong thì hôm sau họ mất tâm mất, mất tích ạ thế mới lạ chứ hôm sau chả thấy vào bình luận nữa mà hôm sau họ mất đi đâu hết đấy nhưng mình có nhớ câu chuyện này không ạ nếu ai từng nhớ thì comment cho dũng số 100 đi để chúng ta nhớ cái bài học này nếu ai nhớ được cái bài học này tại vì cái bài học này tất cả video nào dũng làm dũng chia sẻ vì đó là sự thật tất cả sự thật anh chị em ạ à mọi thứ là sự thật tí chúng ta nói lần một lần hai đến lần một từng nghìn nó vẫn giống như thế đúng không anh chị em nhé đơn giản anh chị em nói cái gì sự thật ấy. lần trước nó phải đúng lần hai nó cũng đúng lần ba đúng lần thứ một nghìn nó cũng đúng chứ không phải là lần trước thì nói một kiểu lần sau đúng một kiểu nên anh chị em chỉ cần đơn giản thôi ạ à. hỏi như ông đầu tư chứng khoán giỏi thành công ấy. ông thành ông thất bại bao nhiêu lần rồi nếu họ nói là họ chưa thất bại thì tốt nhất đừng có học họ tại vì những ông không thất bại ấy, là những ông chưa vào đầu tư đúng không nhà đầu tư chưa thất bại là nhiều thứ chưa đầu tư nhưng hỏi ấy, họ thất bại như nào và họ kể ra đi ạ tại vì nhiều ông cũng nói là em thất bại rồi nhưng kể ra thì cũng chẳng thất bại cả kể ra là biết ngay có thất bại hay không mà khi kể ra mà không biết chứng tỏ là câu chuyện đó là câu chuyện nói dối thì chứng tỏ họ chưa đầu tư họ chưa đầu tư nhưng họ lại vẫn khuyến nghị chúng ta mà chúng ta vẫn cứ mua thì đó chúng ta là đúng không khuyến nghị nhưng chúng ta vẫn cứ mua bởi vì chúng ta hành vi chúng ta không có tư duy chúng ta không có đầu tư chứng khoán á anh chị em biết rằng là chúng ta ở tầm nào á thì tiền nó ở tầm đó đúng không anh chị em nào đó xem phải xem để nó phải hết đúng không xem cứ xem nửa vời xong lại mang về lại mang gì ạ à? mang mật ong mà mà cho sắn dây vào để uống thì lại chết lúc nào cũng biết đúng không ạ có hiểu không ạ cứ xem xem nửa vời sau đó thì ghép nọ ghép kia vào là chết đấy chết chết chết không ờ, không biết khi nào tại sao lại chết đâu ạ nên anh chị em nhớ cho Dũng là, là nếu chúng ta xem cái gì á là phải xem xem hết và nếu chưa hết thì bởi why tại sao lại như vậy đấy why tại sao ông này lại nói như vậy bây giờ đang kể chuyện ngày xưa để chúng ta gì ạ à, ôn lại để khi nào thị trường nó giống như thế này để chúng ta thoát ra đấy thế thì ở đây chúng ta học đầu tư chứng khoán nó đơn giản lắm anh chị em ạ nó đơn giản vô cùng anh chị em muốn biết nó đơn giản như nào anh chị em muốn biết không ạ nếu anh chị em nào muốn biết comment cho dũng số một nghìn ạ cũng sẽ nói cho cách để anh chị em có thể biết được đơn giản đấy con một nghìn đi ạ comment số 1000 ủng hộ uh, đúng không lúc nói sự thật đấy không phải nói đùa đâu ạ nói sự thật đấy tại vì Dũng đã nói nói dối vào đâu toàn sự thật hết mà mọi người cứ tưởng là là là, là vào cái room này là hay là video của Dũng là mang tính chất gì là phím hàng hay là nói gì ạ bốc đồng nhiều anh chị em thấy bốc đồng hay kiểu như là gì ạ chém gió nhưng thực tế là sự thật thì đầu tiên gì ạ làm cái gì làm đầu tư cái gì đầu tư chúng ta vượt gì ạ bơi thuyền mà vừa vượt suối thì làm sao nếu anh chị em bơi thuyền mà vượt suối thì sao một suối mà suối mà đang chảy xiết mà chúng ta bơi vượt suối thì làm sao đúng không đầu tiên nếu chúng ta bơi vượt suối thì chúng ta phải trả giá rất đắt nên nhiều anh chị em vẫn thích vượt suối vượt suối để đi ngược suối đúng không rất nhiều anh chị em vẫn thích đi ngược suối bởi vì do một ai đó nói rằng là em muốn trở thành ngài Warren Buffett Việt Nam à ảo tưởng đúng không em muốn trở thành nhà đầu tư giá trị giỏi nhất Việt Nam quá ảo tưởng ở Việt Nam sẽ có rất nhiều nhà đầu tư giá trị thành công Dũng công nhận điều đó bởi Dũng biết điều đó nhưng số lượng này rất là ít anh chị ạ à. số lượng này ít không nhiều thế thì nếu chúng ta là nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư nhỏ lẻ thì điều đầu tiên đó, tại sao chúng ta cần phải đầu tư theo xu hướng câu hỏi là tại sao chúng ta cần phải đầu tư theo xu hướng thứ nhất là chúng ta gì ạ à, có phải nhu cầu sống đúng không các anh chị em có nhu cầu sống ạ à? nhu cầu sống thì anh chị em cần tiền có thể hôm nay anh chị em chưa cần tiền nhưng có thể hai tháng sau 3 tháng sau anh chị em cần tiền đúng không anh chị em không thể đầu tư một khoản tiền sau đó để đấy 3 5 năm hoặc để hết đời được nên nếu muốn đầu tư giá trị thì đầu tiên á anh chị em một là đầu tư giá trị á phải mua trong cái đợt mà kinh tế nó suy thoái khủng hoảng tóm lại là mọi thứ nó sắp chết hết rồi thì lúc đó mua đấy là an toàn có phải thế không ạ còn trong xu hướng mà thị trường đi lên mà đầu tư giá trị đó là thất bại đỉnh cao comment nhá trong xuống đi lên á, thị trường chung mà đi lên á, thị trường chung mà đi lên đó chị em ơi thị trường chung mà đi lên đó nếu anh chị em đầu tư giá trị thì anh chị em đấy là thất bại đỉnh cao trong xuống đi lên đặc biệt là thị trường chung đi lên thì lúc này chúng ta phải đầu tư tăng trưởng tức là chúng ta phải tìm ra các cổ phiếu tăng trưởng để đầu tư đi đúng không ạ tìm ra cổ phiếu tăng trưởng để đầu đi đầu tư những cổ phiếu tăng trưởng như Hòa Phát những cổ phiếu nào có thể có lợi nhuận nếu mà mang cái gì ạ à, mang cái đầu tư giá trị đi mà đầu tư tăng trưởng chết không biết là gì ạ tại sao lại chết em vẫn đầu tư giá trị nghe nó nghịch lý nhưng vậy vẫn là gì ạ chúng ta vẫn đi học chả biết học cái gì ạ đúng không em lại định giá nọ định giá kia anh chị em nào ai đã đầu tư giá trị comment cái ạ anh chị em đã, đã đang đầu tư giá trị hoặc đã không đi đầu tư giá trị đã lãi được gì ạ đã lãi được 100% ờ, lợi nhuận ở bây giờ đấy hay là nếu mà không lãi được 100% lợi nhuận điểm điểm này thì có thể comment số số 4 đi ạ nếu đầu tư giá trị đầu tư giá trị nhá còn đầu tư tăng trưởng thì không phải đâu ạ à. Phát là đầu tư tăng trưởng các cổ phiếu ngân hàng đầu tư tăng trưởng còn đầu tư giá trị là cổ phiếu nó phải thấp hơn giá trị thực của nó vậy giá trị thực của nó là bao nhiêu định giá mới ông đầu tư giá trị sau đó gì ạ à, mỗi một lúc mà cổ phiếu lên lại định giá giá cao hơn định giá giá cao hơn định giá giá cao hơn cuối cùng chúng ta định giá trên trời thế là chết đúng không mỗi một lần chu kỳ nó tăng tiếp lại định giá lại có phải không ạ các bác ạ nếu có đúng như vậy anh chị em comment số 4 thì cho Dũng số 14 ờ, đi ạ comment cho nó thích ạ nếu mà Dũng nói như vậy nếu anh chị em thấy gì ạ nó không đúng thì anh chị em chửi cho Dũng mấy câu ạ thoải mái không sao à cứ thật thoải mái Dũng muốn là hôm nay chia sẻ cho nó gì ạ vừa vui vừa Dũng nói cái điều này để cho chúng ta thấy đám đông cho anh chị em thấy Dũng nói nó đúng hay không không phải là bây giờ Dũng nói lại bảo là Dũng nói khoác lác ở đây tại vì đây là Dũng dành hơn 10 năm nghiên cứu thất bại rất là nhiều chết rất là nhiều đọc sách cũng rất là nhiều trong cái chủng vân tay chiếc à, vân tay của Dũng ấy. đấy là tình cờ đấy ạ anh chị em ạ thì à, Dũng may mắn là được ạ Dũng chủng núi lại gì ạ lại được uh, trời phú cho là gì ạ chuyên gia tức là gọi là chuyên gia về chứng khoán cái ngành duy nhất của Dũng đó chính khoán ngày xưa Dũng cũng không cũng biết là mình có phải là cái đấy là tốt hay không nhưng cách đây khoảng độ mấy tháng Dũng sinh chắc vân tay Dũng thấy là mình là nó phù hợp số 1 luôn là, là chuyên gia về chứng khoán thế đấy là làm cái mà Dũng lại là cần phải động lực để tiếp tục giúp cho anh chị em đặc biệt là anh chị em cộng đồng DVD phải đầu tư thành công đã dù anh chị em có tiền học Dũng ok không sao cả nhưng không có tiền mà theo video của Dũng cũng có tiền đấy mới là cái gì ạ Dũng mong muốn Tại vì không phải ai có tiền ở đây ạ à. đúng không không phải ai cũng có tiền nhưng Dũng tin chắc rằng anh chị em theo dõi thời gian này một thời gian video của Dũng là anh chị em có tiền và anh chị em có tiền thì kiểu gì cũng học <laughs> đơn giản vậy Dũng tin chắc là điều được như vậy đã có tiền thì kiểu gì cũng đi học tại vì hiện tại Dũng đã có một chị học viên ở bên Mỹ đang số 1 Việt Nam đào tạo ở Mỹ ấy, tức là cái người mà Việt Nam mà Dũng đào tạo á hiện tại sống ở Mỹ đang đào tạo số 1 luôn ở Mỹ ở Việt Nam thì Dũng không biết là ai số 1 nhưng về cơ bản thì số học viên mà tham gia đạt lợi nhuận ở Việt Nam lợi nhuận cao nhất ở Việt Nam thì Dũng khẳng định Dũng là số 1 tức là số học viên đó để đạt được cái mức lợi nhuận cao nhất ở Việt Nam về cơ bản Dũng là số 1 còn đúng hay sai các anh chị em tự tự nghiễm có thể anh chị em có nhiều anh chị em là học viên có nhiều anh chị em không là học viên nhưng đấy là gì ạ thực tế nó chứng minh chứ không phải thứ hai là số học viên mà học gì online của Dũng hiện tại bây giờ Việt Nam cũng hiếm khi mà có một khóa học nào trả tiền trả phí mà lên đến gần nghìn học viên gần nghìn học viên thế bây giờ hỏi câu hỏi đặt ra này ạ nếu mà dũng làm quản lý quỹ thì gần như anh chị em không có cơ hội để gì ạ học kiến thức này nếu mà dũng làm quản lý quỹ thì không có cơ hội học kiến thức này đấy cái thứ nhất hôm nay có một bạn á bạn giả bạn nói dũng là trả hoặc là một nhóm trả rất nhiều tiền để chỉ dạy đấy ạ cách đây năm 2017 có một đại gia ở Việt Nam đại gia Việt Nam ấy, bạn rất nhiều tiền bạn yêu cầu là gì ạ không chia sẻ cái hệ thống này ra để ngoài và bạn ấy bạn trả cho Dũng rất nhiều tiền để gì ạ chỉ dạy và đào đầu tư cho bạn ấy thôi nhưng Dũng không đồng ý và cuối cùng là anh em mỗi người một nơi bạn bạn đấy là bạn bạn Dũng, Dũng rất quý quý bạn giúp Dũng rất nhiều quý đến mức là là gì ạ đi vào Hồ Chí Minh là bạn cho tức là đi đâu bạn cũng dùng tiền không biết bạn có ở đây không đấy mình biết ơn bạn ấy rất nhiều nhưng vì là bạn mình không làm cho bạn đấy sau đó bạn lên diễn đàn cũng giống như này bạn nói thế nọ bạn nói thế kia tức là bạn nói rất là là kiểu như là là là nó không tích cực vì mình nhưng đến bây giờ dũng vẫn rất là quý bạn đấy và biết ơn bạn đấy vô cùng ok thế thì câu chuyện này dũng cũng muốn chia sẻ để chúng ta biết rằng là trong cuộc sống chúng ta ai cũng có lúc khó khăn tất cả chúng ta không ai không có khó khăn cả tất cả chúng ta đều có khó khăn hết Dũng khẳng định như vậy nhiều anh chị em có rất nhiều tiền nhưng gì ạ tình cảm chúng ta gì ạ có thể nó không được tốt lắm nhiều anh chị em gì ạ tình cảm gia đình tuyệt vời những khó khăn về kinh tế nên chúng ta thấy là sáu nhu cầu như bánh xe của đời sáu nhu cầu này sáu nhu cầu nhu cầu sống nhu cầu gì ạ kiếm tiền nhu cầu gì ạ yêu thương yêu thương tức là chúng ta thấy là đây ở trong lớp này hôm nay Dũng nói cái cái câu chuyện nhẻo nhẹ tức là Dũng có hôm anh chị em thấy ở Dũng nói theo một cái ngôn ngữ khác đặc biệt lúc thị trường đạt đỉnh anh chị em thấy là Dũng gào thét có những câu nói rất là là, là anh chị em thấy rằng nó nó bị điên khủng khủng anh chị em thấy không ạ khi thị trường đạt đỉnh nhé anh chị em có thể theo cái livestream của Dũng anh chị em thấy là Dũng điên khùng khùng nói những câu có thể nó nhiều anh chị em thấy là ghét cái mặt luôn ạ nhưng nếu thuốc và thị trường mà nó gì ạ nó đang đi ngang thì anh chị em thấy là ngôn ngữ khác và lúc thị trường bắt đầu nó vào sóng thì nhì gần như là Dũng để nói theo kiểu khác Dũng lại thôi thúc anh chị em tham gia tham gia tham gia nên chúng ta sẽ quan sát tất cả mọi thứ hành vi tại vì mọi thứ Dũng chia sẻ nó đều có cái lý do của nó đều có lý do của nó chứ không phải là vào đây để chém gió tại vì nếu mà vào đây chiêm gió mất thời gian mất công sức tiền của mất nhiều thứ khác nữa nên Dũng không sẽ không chiêm gió ở đây Dũng có nhiều việc phải làm thực tế là thời gian của Dũng có hôm Dũng đang học một, ờ, một khóa cái cuộc kem của thầy Phạm Thành Long học sáng học tối học chưa học nhưng Dũng cũng dành thời gian để livestream nếu mà thiếu tiền chắc chắn là Dũng không thiếu anh chị em phải nhớ là Dũng sẽ không thiếu tiền thầy đi không thiếu tiền chúng có thể nghỉ bây giờ luôn mà cũng không đào tạo không làm gì vẫn có thể sống từ bây đến cuối năm à cuối cuối đời không vấn đề gì cả nhưng cái tiền thì bây giờ vẫn phải thu vẫn phải có để gì ạ một là gì ạ mình phải nâng cấp bản thân mình lên mình đã có bao nhiêu người ta còn gì ạ như bác vượng bác có hàng nghìn tỷ hàng, nghìn tỷ hàng bảy tám tỷ USD vẫn bác còn gì ạ vẫn còn kiếm tiền nhưng sau này anh chị em biết rằng là nếu anh chị em có khoảng độ 2 triệu trở lên 2 tỷ trở lên một năm thì tiền lúc đấy nó không có ý nghĩa trong gì ăn uống trong sinh hoạt nữa, mà tiền lúc đấy nó lại có ý nghĩa khác chứ với tiền nó lại là người khác thế thì ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta có một cái số tiền mỗi một năm ai đã thấy rằng là nhà mình đã có khoảng 2 tỷ trở lên rồi hai ba tỷ trở lên thì nhu cầu sống nó không còn ý nghĩa nữa đúng không ạ cái ăn uống vui chơi giải trí du lịch nó không phải là quan trọng nữa đúng không ạ nếu anh chị em có thì comment cho Dũng số 1 cái đấy ạ nếu chúng ta thấy là mỗi một năm chúng ta thu được 2 tỷ trở lên ạ à, thu nhập ạ thì có phải là chúng ta thấy là nhu cầu gì ạ về sống về ăn mặc về mọi thứ chơi tất cả mọi thứ chúng ta có hết rồi đúng không ạ thực tế là chúng ta gì ạ thấy là thoải mái hết rồi nhưng chúng ta vẫn muốn kiếm tiền bởi vì à, chúng ta cần nhu cầu vinh danh đúng không cần vinh vinh danh chúng ta muốn gì ạ phải nâng cấp lên bởi vì nếu không nâng cấp lên thì nếu không nâng cấp lên thì sao tự nhiên vậy chúng ta coi như người ta chết rồi đúng không nên chúng ta phải kiếm được nhiều tiền giúp chứng khoán để chúng ta gì ạ thể hiện là chúng ta đang gì ạ? còn sống còn nếu mà không kiếm được tiền nhiều trong chứng khoán hoặc không là kể cả Dũng không kiếm được nhiều tiền trong đầu đào tạo chứng khoán chứng tỏ là không ai yêu quý Dũng nữa nên coi như là chết rồi nghỉ đúng nghỉ đào tạo thôi ạ đúng không ạ anh chị em thấy đấy là những cái mà Dũng nói tất cả mọi thứ chúng ta phải trải qua cái điều đó rồi còn Dũng biết rằng là bây giờ anh chị em đang có khoảng lương khoảng 10 triệu thì muốn gì ạ à? 50 triệu mong muốn 50 triệu sau đó thì 50 triệu anh chị em sẽ muốn gì ạ à? 100 triệu nhưng thực tế sau này anh chị em gì ạ à? 100 triệu thì anh chị em đã muốn là 500 triệu 300 triệu nhưng bây giờ anh chị em đã lên đến 1 tỷ 2 tỷ một tháng rồi á thì có một cái điều này, kiếm 2 3 tỷ một tháng nó dễ lắm đó. nó không khó đâu đó khi mà chúng ta đã bước qua một cái con số gì ạ một vài tỷ một tháng rồi hay là một vài trăm triệu một tháng rồi tự nhiên nó rất là dễ nhưng cái dễ này nó phải dựa trên gì ạ dựa trên với tầm chúng ta nó không có sự may mắn ở đây sự không sự may mắn này nếu chúng ta gì ạ nếu chúng ta lại tiếp tục đi ăn bám đi ăn nhờ vả theo kiểu như là chúng ta gì ạ cứ thích ai nói gì chúng ta bắt chiếc làm theo không bao giờ thành công được anh chị em ờ, Dũng biết rằng ở đây có rất nhiều anh chị em làm kinh doanh thì kinh doanh để thành công Dũng theo những gì mà Dũng trải nghiệm trong suốt quá trình mà Dũng làm việc thì có một cái thành công lớn nhất đó là gì ạ giúp đỡ người khác thành công anh chị em cứ giúp thì có sản phẩm của chúng ta gì ạ hãy hướng dẫn cho người ta cách gì ạ cách sử dụng này hướng dẫn cho người ta tính năng này hướng dẫn cho người ta làm sao để có lợi ích của cái sản phẩm đó một cách tốt nhất thì tự nhiên sản phẩm chúng ta sẽ bán được bán thậm chí là bán giá cao nếu anh chị em sẽ thấy rằng là cái việc mà Dũng gì ạ đào tạo giúp rất nhiều anh chị em có lợi nhuận khi anh chị em có lợi nhuận thì rất nhiều anh chị em gì ạ tham gia học và có những khóa học mà Dũng gì ạ đến ba bốn trăm anh chị em đăng ký còn không được học bởi vì gì ạ một là nó phút rồi nếu mà nhận nhiều quá thì lại không hỗ trợ được mà không hỗ trợ được chỉ kiếm tiền đúc túi thôi thì nó lại lại nhục quá đúng không muốn kiếm tiền mà gì ạ thấy rằng là không đúc được người khác để thấy nhục nên có những lớp Dũng nói anh chị em Dũng có đã có một cái bên hỗ trợ đào tạo Dũng thế thì khi mà Dũng không hỗ trợ được các bạn đấy một cái khóa học mà Dũng gì ạ có thể do nó bị ốm hay là một lý do nào đó mà Dũng không làm được tốt thì khóa sau Dũng yêu cầu là phải cho học lại khi mà bên hỗ trợ không học lại Dũng bảo hủy tất cả khóa học đấy là sự thật hủy luôn tất cả khóa học Dũng không dạy nữa bởi vì Dũng mong muốn mang lại giá trị cho cộng đồng của Dũng còn bên gì ạ à? bên đào tạo thì họ, họ cần kiên thế thôi mỗi ông có một lợi ích của nó nhưng nếu chúng ta thấy là việc mà chúng ta gì ạ à? làm cái gì giúp ai đó thành công anh chị em học đầu tư chứng khoán mà anh chị em để giúp giúp người thân chúng ta giúp người bạn chúng ta thậm chí là gì ạ nếu họ không kiến thức chúng ta giúp kiến thức chẳng hạn như vậy họ có tiền chúng ta có thể giúp họ đầu tư thế là chúng ta có tiền quan trọng đó là cái mà anh chị em cần phải nắm rõ được thì đáng nhẽ hôm nay chúng đang nói về thị trường tuần tới như thế nào à, cái cái giật tiếp nó cũng hơi là là là là thỉnh thoảng anh chị em thấy là cái tip của Dũng giật cũng, cũng để anh chị em vào xem nhưng sau đó thì lại câu chuyện nó lại khác đi nó hơi lan man một chút thì anh chị em cũng thông cảm bởi vì Dũng nhiều lúc là Dũng cũng muốn rằng là có những buổi như thế này để chúng ta thì thoải mái giao lưu chứ còn bây giờ ngày nào cũng gì ạ gì ạ ngày nào cũng gì ạ cũng nói về thị trường đây ạ à, con bò của Dũng đây là anh lực là anh tặng dũng đấy ạ nha không có thái phạm nào ở đây cả anh chị em ạ đây là anh lực đây là một trong những à, chuyên gia gốm hàng đầu Việt Nam nha chuyên gia gốm hàng đầu Việt Nam tất cả đồ gốm này nếu anh chị em biết rằng là toàn này anh chị em, nếu anh chị em đến cái cửa hàng của anh lực á đúng không thì anh chị em sẽ thấy rằng là buổi sau Dũng sẽ chia sẻ bây hôm nay thì chúng ta cũng không nói anh chị em là gì ạ quà quý chấm côm à, anh chị em vào thăm cái, cái cái cửa hàng ở đây thì anh chị em sẽ thấy rằng là có rất nhiều các nguyên thủ quốc gia đây là cái gì ạ cốm này là các nguyên thủ quốc gia đều sử dụng hết nên ở đây Dũng không muốn nói là cái bị vinh danh ở đây mà chúng ta biết rằng là đây là một cái gì ạ gốm rất là quý Đấy, và được gì ạ bạn lực bạn tặng Dũng bạn học viên bạn là người bạn vừa là bạn học viên người bạn bên cạnh đó là bạn Dương Châu chắc là anh chị em nhiều anh chị em biết rồi ạ có bao nhiêu anh chị em biết là bạn à, Dương Châu thì comment cho Dũng ra nếu biết thì comment cái để xem là số lượng anh chị em biết nhiều không ạ bạn Dương Châu à chuyên gia về về tiếng tiếng Trung hàng đầu Việt Nam luôn ạ Đấy, chúng ta thấy không ạ rất nhiều anh chị em biết thế này này nếu chúng ta chơi toàn những người thành công như vậy thì tự nhiên chúng ta thành công thôi đơn giản thôi ạ à. nên anh chị em này muốn chơi thì anh chị em sẽ tìm những người thành công để anh chị em chơi chứ nếu chúng ta cứ đi tìm những người mà suốt ngày gì à đủ lỗi suốt ngày gì ạ gì ạ suốt ngày mà cứ chém gió thế nọ thế kia thì chúng ta mãi mãi không lớn được Đấy. nếu anh chị em nào mà Ờ, chưa học uh, hoặc là chưa biết kênh của bạn Dương Châu thì có thể ủng hộ kênh của bạn ấy Dũng thì uh, Dũng không biết tiếng Trung nhưng đây chỉ là những người bạn cũng là học viên bạn Dương Châu cũng là học viên của Dũng Đấy, cũng là học viên của Dũng và anh Lực cũng là học viên của Dũng Đấy, tất cả đều học viên của Dũng và chúng ta thấy là Dũng cũng có rất nhiều đội nhóm như vậy đấy rất nhiều đội nhóm toàn những anh chị em Dũng tin chắc là cũng nhiều người mà có thu nhập rất là cao nhưng vì chúng ta gì ạ chúng ta tôn trọng nhau chúng ta quý nhau thì chúng ta có cả một cộng đồng lớn mà cộng đồng lớn chúng ta chơi với nhau thực tế như này nếu cộng đồng đó mà không mang giá trị cho họ không giúp họ thành công được thì chúng ta gì ạ làm gì có làm gì có những người bạn tuyệt vời như vậy không có người bạn như vậy đâu anh chị em ạ nên chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta cần phải gì ạ à? chơi những người thành công và chúng ta phải ở trong những đội nhóm những người thành công hello trong hôm nay thì Dũng muốn chia sẻ anh chị em đó là chúng ta phải chơi những đội nhóm thành công ạ à. phải chơi những người bạn thành công phải chơi những hệ thống đầu tư thành công thế thôi ạ à. chơi những hệ thống đầu tư thành công đấy là cái cách à. cách để chúng ta thành công nhanh nhất còn nếu chúng ta cứ chơi với cái nhóm mà suốt ngày phím hàng suốt ngày đổ lỗi xem mãi mà không đo lường được có kết quả thì xem danh mục là biết ngay thì trong thời gian tới nếu anh chị em có thể để ý một chút này nếu trong trong danh mục của Dũng á, những cổ phiếu của Dũng đang nói á, đang tập trung ở thì thay vì anh chị em nhỉ, nếu mà thấy là danh mục của mình không có những cái cổ phiếu Dũng đang nói thì gì à, theo anh chị em làm gì ạ nếu trong một video nào đó Dũng nói nhỉ, một loạt các cổ phiếu mà trong danh mục của của mình không có gì ạ à, các cổ phiếu mà trong danh mục của anh chị em đang có thì chúng ta có nên hỏi nữa không ạ đây là đây không phải anh trông khoe lãi anh chị em hiểu không đấy là bạn châu bạn gì ạ à? đưa ra cái lợi nhuận để làm gì anh chị em biết không ạ à? để tạo động lực cho chúng ta nếu chúng ta nghe lãi khoe lãi là không đúng đâu ạ à? tức là có những người người ta khoe làm gì ạ à? bạn châu bạn đã có khoảng vài trăm tỷ rồi bạn cần gì khoe mấy mấy mấy, mấy tỷ như vậy đúng không năm mười tỷ như vậy anh chị em phải nhớ là bạn đã có là gì ạ à? hàng trăm tỷ rồi thì tại sao lại khoe lãi đúng không thì mình có hiểu chưa đấy chúng ta phải tư duy như vậy một người người ta có rất nhiều tiền rồi tầm tầm cao rồi người ta cần phải gì ạ à? khoe chúng ta mới đồng lãi không ạ có phải ai anh chị em đã đã biết rằng là bạn Dương Châu giàu như nào rồi đúng không có thế không ạ nhưng mình có hiểu không ạ à? đấy là tư duy đấy tư duy đấy Đấy. nên tất cả mọi cái nếu chúng ta thiếu tư duy là chúng ta gì ạ? khoe lãi là nếu mà nói kỹ hơn chút là chúng ta gì ạ hơi có một cái gì đó nó gì ạ nghe nó không phát ngôn nó không được chuẩn lắm thế thì ở đây chúng ta này nhiều lúc nó không phải này sau này chúng ta sẽ gì ạ nếu anh chị em hiểu rõ mỗi con người chúng ta có bốn nhóm, nhóm tính cách khác nhau có bốn nhóm tính cách anh chị em ạ bốn nhóm tính cách khác nhau với anh chị em là mỗi một số anh chị em nhóm C thì nhìn thấy anh chị em nhóm gì ạ nhóm Y là chúng em không khoái đúng không ông anh chị em nhóm C thì thấy nhóm Y không khoái anh chị em nhóm D mà nhìn thấy anh chị em nhóm C là cũng gì ạ rất là khó chịu đúng không ông Y là ông quyết liệt ông hành động à ông D là ông quyết liệt ông hành động thật là gì ạ à? rất mạnh trong đó thì ông C thì ông gì ạ à? bình thường như ông C mà ông là tham gia khóa học của Dũng thì ông thì hỏi này giá này học cái gì thế thì học giá học cái gì thì tốt nhất là xem video một thời gian này ạ xem miệng Dũng bảo là gì ạ nếu anh chị em muốn thì học hỏi giá gì thì tốt nhất đừng hỏi bởi vì xem video một thời gian đi khi mà có kết quả khi mà gì ạ? kiểm tra được thì lúc ấy mới học đúng không ạ lúc ấy mới học tại vì họ nhóm y họ cần phải gì ạ đo lường họ ấy còn bây giờ bảo họ học mà mang tiền ra họ để ông học đâu đơn giản thôi tại vì dũng biết rằng điều đó nhưng mà mới ông nhóm D gì ạ thì bảo gì ạ học đi học đi học đi nộp tiền học đi là họ học có phải không ạ hello hello dũng nói điều này đúng không ạ comment cho con dũng cái ạ nếu anh chị em thấy điều này dũng nói là còn những anh chị em nhóm s thì anh chị em bảo gì ạ anh cho em xem là mới mới anh chị em khác nó có kết quả chưa đấy gửi cho em mới anh chị em khác có kết quả chưa hoặc là gì ạ à? à, em đã thấy rằng là anh bạn em có kết quả anh bạn khác có kết quả nhiều nhà có kết quả thế là tự nhiên là tự học tức là anh chị em nhóm S thì thường là gì ạ à? tìm một người nào đó có kết quả sau đó gì ạ à? một người khác có kết quả xong nó chức mình học còn anh chị em nhóm gì ạ à? nhóm Y là gì ạ thường là không có mục tiêu nhóm này thì chỉ cần gì ạ Dũng biết chỉ cần gì ạ à? nếu mà nếu mà Dũng là bán hàng thì Dũng gì ạ à? khen ngợi vài cái là họ gì ạ à? cho người ta một ít nỗi đau cho người em vài cái sướng ấy là họ tham gia đúng không ạ đúng không đấy anh chị em thấy là Dũng nói tất cả tâm lý đấy thì Dũng là một nhà như thế Dũng có phải là nhà tâm lý không ạ Dũng phải hiểu cảm xúc mọi người không ạ như thế để anh chị em tự biết rồi nếu anh chị em tự là nhóm nào anh chị biết nhưng có những anh chị em là nhóm gì nhóm gì nhóm DI thì vừa chi tiết rất là kỹ nhưng hành động rất là quyết liệt thì anh chị em nào đó mà làm nhóm đấy thì giỏi rất là giỏi thành công rất là thành thành công mà chúng ta biết rằng là nhóm này ở Việt Nam cũng đấy điển hình đó là gì ạ Thầy Long Phạm Thành Long tức là gì ạ cái gì cũng biết phải làm là làm quyết liệt phải rất là chi tiết đấy là gì đấy là nhóm ID à D DC ạ nhóm DC đấy ạ đấy. thế thì uh, nếu anh chị em nghiên cứu về các tính cách nhau thì chúng ta có bao giờ chửi nhau đâu không ạ có bao giờ phán xét nhau là ai đúng ai sai đâu không ạ hay là nếu anh chị em nhìn một cây bút thì anh chị em thấy là ai đúng ai sai đúng không ạ cũng đã nói cây bút này rồi cái bút thì là gì ạ à? nếu chúng ta tất cả chúng ta nhìn thì đây là cái bút con chó thì nó bảo là cái cục xương nên nó chả ai đúng ai sai cả nên chúng ta cứ đi nói là ai đúng ai sai nó sai bét chúng ta đã sai nên dũng ở đây dũng không nói muốn nói anh chị em là ai đúng hay sai cả đúng không nhưng bây giờ chúng ta lại thấy rằng này mọi thứ nó đến từ mình mọi thứ nó đến từ mình đây này nếu bạn nào đây là cái góc độ Dũng sẽ giải thích cho cái này này ông Long hay chửi bậy quá theo anh chị em chửi bậy để làm gì ạ anh chị em biết tại sao không ạ đấy chúng lại cho anh chị em học bài học nữa comment cái tại vì này trong tâm lý trong tâm lý hành vi nha anh chị em nha trong tâm lý hành vi thì anh chị em hiểu đơn giản này khi bình thường chúng ta không làm thì trong một cái câu tức là trong cái tâm lý hành vi á con người nó chỉ thay đổi con người nó chỉ thay đổi khi bị chửi mà có một cái từ nó mang tính là sách trong đó thì nó mới là nó bị bị bung não ra đung não ra khi mà chúng ta bình thường có rất nhiều anh chị em là gì ạ bị ngủ quên ngủ quên lại chúng ta cũng bị ngủ quên ngủ quên và không ai có thể gỡ được chúng ta nên cái việc mà gì ạ phải cho chúng ta gì ạ đặc biệt anh chị em nhóm C nhé thì bình thường là chúng ta thấy là khi mà chúng ta bị nhóm C ấy, mà nói không thay đổi ạ bởi vì chúng ta là bảo thủ đến mức là không thay đổi nên phải cho là sốc não lên mà để, để thay đổi đấy là những người rất là yêu thương nếu anh chị em hiểu đó là nó phải sốc não lên anh chị em là học lớp của Dũng thì thỉnh thoảng cũng có những cái câu nên không đến như vậy nhưng nó cũng gì ạ liên quan đến phải sốc não sốc não lên để, để thay đổi ạ đúng không thế thì bây giờ chúng ta tập trung vào chửi hay chúng ta tập trung vào gì ạ thay đổi ạ có phải người ta chửi để cho gì ạ cho thiên hạ người ta phán xét không ạ thực tế là người ta yêu thương ạ nên anh chị em về anh chị em thấy là anh chị em chửi con cái anh chị em ấy người thân của chúng mình chúng ta thấy thấy được điều đó đúng không có phải thỉnh thoảng chúng ta cũng muốn dùng cái ngôn ngữ như vậy để cho nó sốc não để thay đổi không ạ hello đấy, tâm lý nó đấy đấy nên nếu chúng ta không biết thì chúng ta cứ tập trung vào gì ạ tất cả mọi thứ đấy là dùng tâm lý hết thầy thẩm dương là gì ạ cũng dùng gì ạ dùng sách nhưng sách kiểu khác đúng không dùng ngôn tờ sách như sách kiểu khác chả nhẽ cứ bắt chước nhau à thế thì mỗi một ông thầy người ta mới có gì ạ à? cái cái gì ạ à? cái tính cách riêng người ta gọi là thương hiệu cá nhân đúng không ạ bây giờ cho Dũng chửi thì cũng chả chửi được thế thôi mỗi một người thầy người ta có một cái thương hiệu cá nhân anh chị em đã ai học Enrobin không ạ Enrobin đó, khi mà học á, mà không làm được á, thì anh thầy Enrobin là vẻ là không làm được thì chết đi mà nói kinh lắm đó. tức là nếu không làm được thì chết đi cái này cũng làm được tức là chỉ cần hai người vào trò chuyện với nhau để trao đổi với nhau mà không làm được thì thầy chửi luôn là không làm được thì chết đi Đấy, thầy nói như thế không làm được chết đi tức là cái việc mà bình thường chúng ta thấy là kết nối với một người khác đó nói chuyện người khác đó nếu bình thường chúng ta có cái tôi quá cao nên chúng ta không muốn nói chuyện gì bây giờ muốn gì à, hạ thấp cái tôi nhưng một số mọi người lại không muốn hạ cái tôi thì thì không làm được chết đi chúng ta cũng thấy rằng thời gian cũng khá nhiều rồi Dũng biết rằng nhiều anh chị em theo dõi từ ờ, nãy bây giờ chưa nói thì cổ phiếu thì không biết là cổ phiếu nó đang như thế nào thị trường nó như thế nào thế thì ờ, đây cũng là cuối cuối cuối tuần nên Dũng cũng muốn là cái chương trình này nó cũng vừa vui vẻ đúng không vừa vui vẻ nó vừa nói về thị trường cũng vui vẻ thì ờ, nếu ngày mai có thời gian Dũng phân tích kỹ hơn về thị trường nhưng đơn đơn giản thị trường ở thời điểm này như này các cổ phiếu chúng ta thấy rằng là nhiều cổ phiếu nó đã chạy nước rút mà đang để phân phối trên đỉnh nhiều cổ phiếu chúng ta thấy là chúng ta sẽ ờ, mừng tượng nhá anh chị em thấy chạy marathon ạ chạy marathon thì nó có rất nhiều các tức là nếu ai có thi có tham gia một cái chưa cái được chạy marathon ạ tham gia cuộc chạy marathon thế thì chị em thấy là sẽ có gì ạ cự ly 500m đúng không ạ à 5.000m đúng không ạ 5.000m đúng không 5.000m Dũng nói câu chuyện đó chúng ta thị thường chạy 5.000m thì có phải là 5.000m cũng có ông chạy về đích sớm có ông vô địch và có ông chạy về đích sau đúng không ạ tức là chúng ta thấy cổ phiếu thì cũng có những cái cổ phiếu gì ạ chạy ngắn nó chạy một thời gian ngắn sau đó kết thúc chu kỳ nhưng vẫn có ông về trước có ông về sau đúng không sau đó chúng ta lại thấy một ông chạy gì ạ 12 10 km ạ cũng có ông chạy nhanh nhất và ông chạy trước ông chạy sau sau đó chạy 20 km hay chưa 20 21 gì đó cũng có ông chạy về trước ông chạy sau mà ông chạy trước thì chúng ta gọi là gì ạ ông nào chạy trước thì chúng có phải là ông dạy dẫn đầu hay là ông vô địch không ạ có phải đúng không ạ vẫn có ông dẫn đầu có ông vô địch đúng không sau đó thì 42 km cũng có như vậy nên vừa rồi chúng ta thấy là những cái ông mà gì ạ à, chạy chậm hơn nhưng vẫn là gì đang chạy đường dài chúng ta thấy những cổ phiếu như FPT cũng phải chạy đường dài không ạ đến bây giờ nó mới gì ạ gần về đích đúng không ạ và nó chạy nốt chạy nó rút được về đích chúng ta thấy DGC nó phải chạy đường dài không ạ chúng ta thấy không ạ về đích có một số cổ phiếu chúng ta thấy gì ạ nó chạy đường dài nhưng nó về về chậm hơn như là gì ạ Techcombank nó chạy về sau nó cố gắng để hiện về đích nhưng còn PV Bank PV Chan rồi à, à đâu VP Bank rồi đúng không V VB nó về đích chưa nó về đích rồi nó về đích thì bây giờ thì thị trường chưa chạy nước rút chưa hết ạ à. thị trường chưa chạy nước rút rút chưa hết bây giờ nó gì ạ à? chạy về bắt đầu nó đuối rồi nó đuối rồi thì bây giờ cuộc thi chưa xong chưa trao thưởng nên nó cứ vẫn cửa làn vản ở đấy đúng không sau khi trai thưởng thì mới về nhà nó ai về nhà đấy đúng không ạ nó phải kết thúc chu kỳ sóng thì bây giờ thị trường chung mới gì ạ à? rơi xuống thì lúc đó gì ạ à? thì lúc đó ai về nhà đấy Nhưng thực tế đó là hơi ngược lại một chút ạ à. lúc đó thì gì ạ à? lúc đó thì ờ, cái nhóm big boy ấy, nó về nhà đấy còn nhóm nhỏ lẻ thì vẫn lênh quanh ở đấy đúng không ạ cái nhóm nhỏ lẻ thì vẫn lênh quanh ở đấy tức là chúng ta vẫn bám thị trường còn mấy ông big boy thì ông đã về hết nhà ông rồi ông thu hết các thứ ông về rồi cầm huy chương về hết rồi còn mấy ông nhỏ lẻ thì ạ à, vì bị thua lỗ nên còn gì ạ à, tức tối chửi bới chửi bới thị trường này chửi lỗi uh, ờ, uh, ờ, ủy ban chứng khoán lúc đấy làm gì ạ ủy ban chứng khoán thì lại vỗ về nếu tôi có tiền thì tôi sẽ mua ở đấy anh chị em yên tâm nhá thị trường chỉ điều chỉnh thôi kinh tế chúng ta vẫn còn tốt đấy nên không vấn đề gì cả bắt đầu lại có rất nhiều các diễn biến diễn ra vỗ về nếu tôi có tiền tôi sẽ mua đợt này chủ tịch quốc hội năm 2009 nếu em có tiền em mua bác ạ à chúng ta thấy là bất cứ đợt sóng nào cũng gì ạ thị trường giảm thì chúng ta cũng đều có gì ạ sự hỗ trợ mua vào thế thôi nói này thực ra là cũng không đúng đâu ạ thôi không nói nữa Bởi vì động chạm những cái gì ở tầm vĩ mô khủng lắm Tôi xin lỗi yeah. thế thì ở đây chúng ta thấy là tuần sau anh chị em sẽ là hãy quan sát cái nhóm cổ phiếu uh, dầu khí vì nhóm dầu khí đã dũng tất cả nhiều anh chị em nhỏ này khóc rồi thoát rồi lúc mà nó lên được ạ thì không còn ai cả vừa bán hôm trước hôm sau mà nó lên nữa thì nghe mày nó vô lý lắm đúng không nên chính vì vậy chúng ta sẽ thấy có nhiều cái bi kịch cứ rũ xong thế là thị trường tăng cổ phiếu tăng rất mạnh và cuối cùng chúng ta trở thành những nhà bỏ rơi thế thì ờ, cái chủ đề hôm nay thực ra là cũng là một cái chủ đề Dũng chưa nói được hết thì ờ, cũng mong rằng anh chị em cũng thông cảm bởi vì vì là cái chương trình đầu tiên là Dũng gì ạ muốn hướng dẫn chúng ta phân tích thị trường nhưng vì hôm nay Dũng muốn làm cái video để gì ạ làm sao chia sẻ chúng ta một cách nó, nó cũng đời thường một chút chứ bây giờ cứ nói hôm nào thị trường hôm nào cũng gì ạ nói về mua bán mua bán bán thì Dũng không biết rằng là cuộc sống nó thì mua bán bán này chả nhẽ không chia sẻ cái gì khác ạ thì ờ, rất mong là ờ, anh chị em sẽ gì ạ đón xem phân tích thị trường vào tối ngày mai thị trường chung đúng không ạ hello chúng ta sẽ phân tích thì dùng chung vào tối ngày mai nếu anh chị em nào chưa được phân tích cổ phiếu thì hãy gì ạ ngày mai thì Dũng gì ạ không cần hỏi cổ phiếu đâu ạ anh chị em tuyệt đối là không phải hỏi cổ phiếu tại vì Dũng nói anh chị em để anh chị em đỡ phải hỏi cổ phiếu những cổ phiếu nào tốt thì Dũng phải phân tích hết để cho chúng ta thì nếu mà chưa có tiền học lấy tiền đi dạ, đầu tư có tiền đi để đi học sau này đỡ bị phụ thuộc của Dũng thế thôi nên Dũng sẽ phân tích hết đúng không như thế thì chúng ta sẽ phải yên tâm còn nói chung là gì ạ nếu trong trường hợp thì thỉnh thoảng thị trường mà có những cái gì mà nó gì ạ người ta không nó không đúng thì anh chị em gì ạ hãy dùng sự chính trực nhá chúng ta hãy dùng sự chính trực để nói lên quan điểm của mình tránh tình trạng là thỉnh thoảng có những người tốt mà chúng ta gì ạ chỉ cần gì ạ hiểu sai lầm đó giống như vừa rồi có nhiều cái mà dũng không muốn nói ở đây kể cả hệ thống của dũng nữa thôi thì tới đây thì các hệ thống của Dũng khi mà Dũng đưa ra Dũng sẽ có những tiêu chuẩn để anh chị em nếu mà có tham gia những hệ thống group kín group hở ở đó thì nó phải có một cái tiêu chí chứ không phải là cứ vào tại vì có nhiều group nó không phải là của Dũng nhưng bây giờ cũng có có tên của Dũng trong đấy thì anh chị em phải phân biệt cái nào là của Dũng cái nào không của Dũng ok thì anh chị em nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì nhớ đăng ký kênh bởi vì Dũng tin chắc rằng là một buổi tối giao lưu đây cũng hơn tiếng rồi mà tự nhiên lại nói về thị trường chung thì nó sẽ mất quá nhiều thời gian à, còn với các cái chương trình đào tạo của Dũng thì nó có rất nhiều cái chương trình có chương trình xuống dòng tiền chắc là lâu lâu cũng có một khóa có lẽ tới đây thì khi nào thị trường đặt đáy thì Dũng sẽ mở một khóa đấy để ai cũng có thể là trong thị trường mà sau quá trình điều chỉnh rất mạnh thị trường tạo đáy thì Dũng sẽ làm trước đấy một thời gian để chúng ta có thể là kiếm được tiền đấy, Dũng Dũng luôn luôn với anh chị em là kiếm được tiền sau đi học chứ không mong muốn là anh chị em để đang bị thua lỗ đi học vì thua lỗ đi học những lúc là nó không tự tin lắm nhưng nếu chúng ta kiếm được tiền trong cái phương pháp mà Dũng chia sẻ anh chị em luôn đi học thì nó gì nó tránh tình trạng bảo là nhiều cái comment thiếu thiếu khách quan thiếu khách quan thì anh chị em gì theo dõi video kiếm được tiền đi học đấy là cách mà Dũng mong muốn cái thứ hai là gì ạ cái khóa thứ hai là VSA VSA thì ờ, tháng 8 này mùng 8 mùng 8 mùng 7 mùng 8 này tháng 7 này Dũng bắt đầu khai giảng khai giảng thì nếu tối mai tối chủ nhật mà thị trường cho phép thì Dũng sẽ làm một cái room cái room này chắc là anh chỉ có một nhóm chắc là dưới một nghìn người có thể vào tham gia học được thôi ạ nên Dũng sẽ gì ạ? phân tích về tại sao để phải học VSA nắm rõ được các quy luật nắm rõ được cái bản chất tại vì tại sao những nhà đầu tư thành công những người mà giỏi nhất trên thế giới họ dùng VSA thay vì họ sử dụng mấy cái, cái công cụ mà chúng ta vẫn thấy Ichimoku tất cả đấy. cái này nó cũng đúng không không sai cả nhưng nếu chúng ta thì áp dụng sai chúng ta sẽ có thể trả giá cả đời và mất rất nhiều thời gian chi phí cơ hội có một cái video Dũng muốn nói là cái cơ hội đầu tư trong thời gian tới nó như thế nào cũng muốn rất muốn chia sẻ tức là về cơ hội chúng ta lấy là cả đời người cũng có đâu ạ cả đời người sẽ không có những cơ hội để đầu tư như thời gian tới đâu ạ nên anh chị em là có kiến thức thì anh chị em có thể kiếm cả gia tài còn không có kiến thức thì chúng ta mất cả gia tài đấy là anh chị em Dũng nói về đề này để anh chị em thấy thế mà học mà bị sai sai hệ thống sai phương pháp học sai người chúng ta cũng trả giá rất đắt ạ không biết là anh chị em là ai có học bị, bị sai tức là sai thầy ấy. hay là chúng ta phải theo dõi zoom bị sai ấy. tức là theo một cái zoom nào đó bị sai chúng ta giảng rất lấp chúng tin chắc là những anh chị em nào học viên hoặc là những anh chị em nào nằm trong cái room giúp quản lý nhá zoom zoom gọi là zoom zoom zoom đấy ờ, zoom ờ, mà dũng ờ, quản lý trong các công ty chứng khoán thì dũng tin chắc là số lượng ít rất ít nếu trong nếu có có bị thua lỗ chắc là rất là ít không gần không có chắc chắn không có chỉ có lợi lợi nhuận ít hay nhiều thôi còn mới thì không nói anh chị em mới thì không nói và cuối cùng là xu vô địch cái khóa vô địch là cái khóa mà dũng thực ra nói là khóa dũng thích nhất trong cái khóa đó bởi vì nó gì ạ nó, tất cả chiến lược lướt sóng này có này đầu tư chung và dài hạn có này phân tích cơ bản anh chị em thấy là ở trong cái chương trình này dũng không phân tích cơ bản nhưng khóa đấy thì dũng phân tích cơ bản hướng dẫn chúng ta cách phân, phân tích cơ bản đơn giản nhất mà ai cũng có thể phân tích được đấy. thì dũng chúng ta phân tích cơ bản chúng ta mấy gì ạ biết phân tích cơ bản biết phân tích lướt sóng biết phân tích gì ạ chung về dài hạn biết bán như nào biết cơ cấu ra sao biết sử dụng tâm lý hành vi như nào thì chúng ta có một hệ thống hoàn chỉnh thì thực ra để học đi cùng dũng phải mất 4 tháng một tháng thì học chỉ quyết định xem hoa đấy cứ ngồi xem hoa nữa nên một cái chương trình mà nếu anh chị em thấy là một cái số tiền không nhỏ rất nhiều người nhưng nếu chúng ta có 4 tháng thì cùng nhau thì anh chị em nhiều anh chị em bỏ tiền ra để vào cái rút kín lúc thở mất đã 5 6 triệu một tháng rồi hoặc 4 tháng gần như toàn bộ siêu cổ phiếu đều có hết nó nhân nó bao nhiêu tài khoản nhưng đấy đấy gọi là tư duy còn nhiều thứ khác nữa tuy nhiên thì mọi thứ ở đây không thể nói hết được để cho chúng ta biết rằng là anh chị em cần phải có tư duy đúng còn phái sinh thì ờ, khi nào dũng dũng gì ạ mở phái sinh phái sinh là một cái công cụ để gì ạ phái sinh là một cái công cụ phái sinh là một cái công cụ để quản trị rủi ro khi nào các quỹ các quỹ nha anh chị em nhà khi nào các quỹ họ gì ạ sử dụng công cụ đó để quản trị rủi ro nếu thị trường đi xuống thì các quỹ gì ạ họ sẽ bán khống rất là mạnh nên lúc đấy chúng ta gì ạ sử dụng cái công cụ đó trong cái việc mà bán khốc tức là chúng ta gọi là đầu tư ngược thị trường thì lúc đó chúng ta thấy là vừa thị trường lúc đấy nó kết thúc chu kỳ rồi chúng ta bán ra chúng ta gì ạ dành khoảng độ một phần nào đó chúng ta đầu tư gọi là bán khống nó hay hơn là việc mà bây giờ chúng ta vừa đầu tư phái sinh vừa đầu tư chứng khoán nó bị ong đầu anh chị em hiểu không ạ bây giờ vừa đầu tư chứng khoán vừa đầu tư phái sinh nó bị ong đầu không ạ một là có thể làm một lúc làm một việc thôi ạ ok đấy là những cái gì muốn dũng chia sẻ còn uh, tới đây thì dũng có rất nhiều cái dự án khác nhau dũng mong rằng là sẽ được ủng hộ của tất cả anh chị em có mặt trong cái cộng đồng dvd thì cho mong rằng là tiền ở việt nam sẽ giữ lại việt nam nó không chảy ra nước ngoài đấy là cái mong muốn nhất của dũng trong cái thời điểm này mong rằng chúng ta gì ạ học một cách có gì ạ có trách nhiệm còn tất cả những gì dũng à, muốn chia sẻ ở đây dũng mong muốn là cái sự chính trực là một này hai là sự thật là hai này thứ ba là gì ạ chúng ta cần phải có tư duy đúng tức là một số các gì ạ tư duy đúng chịu trách nhiệm và đặc biệt là gì tính kỷ luật rất nhiều cái tố chất mà nếu trong một cái à, ngày hôm xa cho anh chị em thấy là cái cái tầm tầm nhìn của Dũng để anh chị em biết rằng là Dũng luôn hướng đến cái tầm nhìn đó một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong buổi tối ngày nay chúc chúng ta có một buổi tối thật nhiều năng lượng thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc và hẹn gặp lại chúng ta vào ngày mai tối ngày mai xin cảm ơn và chúc chúng ta ngủ ngon